tránh slide ting ketik tu ya memang ini dua koknya nih Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp quay cái là vui anh cặp bỏ quay miệng là đang anh tay cũng là đang cặp

sih kan ayo tuh ayo tuh ada Ayo, Aina lo lagi. Aina lo. Apa agak agak. Đặng mau mà. Đặng mau tiệm cả. cầu sâu cò hồ cha dặn tại hồ ai à, tiếp nè nó sau khi uh, ba chị em phù dâu ở bên uh, nhà gái đã hát xong những câu hát giao duyên thì bây giờ là đến lượt uh, bên nhà trai các bạn nhé như các bạn quan sát thấy ông chú mặc bộ đồ đen kia bộ của người giao tuyển đó là ông mối của bên nhà giai và bên cạnh thì sẽ cùng một người nữa để đứng hát đối đáp lại những câu hát giao duyên của người giao tuyển các bạn nhé. Còn bên đây thì à, hai chị em à, bên họ nhà trai thì cũng đang có những câu hát giao duyên hát đối đáp để à, hát đối với cả anh trai bên họ nhà gái này. Đấy. Trai nhà gái thì hát đối đáp với cả gái nhà trai còn à, trai nhà trai thì lại hát đối đáp với cả gái nhà gái Sau khi ờ, các ờ, chú bên nhà trai hát xong thì tiếp theo lại là những câu hát của bên nhà gái các bạn nhé. 样样都加入去。 sau khi mà hát giao duyên ờ, giữa hai họ nhà trai và nhà gái đã kết thúc thì thầy cúng đã làm một cái lễ nghi thức và cũng đã chuẩn bị ra đây ờ, là 12 bát rượu các bạn này Đấy, 12 bát rượu và sẽ tiếp tục làm một cái thủ tục nghi lễ nữa và sau đó là cũng là kết thúc chương trình lễ vu quy Đấy, và dâu rẻ thì cũng đã ngồi cùng ở đây với cả ba cô gái phù dâu cậu phù dâu gia đình thì cũng đã quây quần đầy đủ đây rồi các bạn như các bạn quan sát thấy thì tất cả mọi người thủ tục nghi lễ cũng đã được gần như là hoàn thành rồi rất là nhiều các cô gái do tuổi khá là xinh như ờ, chị đây chẳng hạn này chị đây nhưng mà toàn là gái có chồng rồi các bạn nhá đừng có bạn nam nào mà tơ tưởng mà lại vào đây để ờ, tán các chị là hỏng đấy không được đâu ở đây chỉ có hai bạn phụ phù dâu là chưa có chồng thôi còn đâu toàn các chị đây là có chồng hết gia đình hết rồi toàn các chị sinh thôi thì à, như các bạn quan sát thấy thì tất cả bây giờ à, dâu rẻ thì đã ngồi tập trung vào đây cùng với cả phù dâu phù rẻ này cùng với cả à, ông mối thầy thầy cúng này rồi đầy đủ gần như là đầy đủ ở đây thì cái nghi lễ này cái thành à, gọi là à, là cái nghi lễ bái đường ấy các bạn theo à, phong tục của người giao tuệ đây chúng ta có thể gọi đó là cái lễ à, bái đường bái đường thành thân u thê giao bái chuẩn bị ở đây và đã có à, những cái bát rượu này thì để uh, mời các bậc bề trên bậc tiền bối rượu thì được uống bát luôn các bạn nhé jinang ah jinang pak tu punya hak teh happy. Menang pai, lu yang banyak sinyal. Cima, ya keluar apa? Di solo, di falangnya yang tiu pai lah. Nu sinyal apa? Di falangnya. Còn vâng, đây là ông Tục là mời rượu để thay những lời cảm ơn à, bên họ nhà trai đã tiếp đón à, nhà gái. Trong à, quá trình nhà gái đưa dâu về bên nhà trai các bạn nhé. Và chương trình à, đại lễ vu quy của đôi bạn trẻ người dân tộc giao thuyền đến đây Sơn cũng xin phép được khép lại. Sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn.